Chào các bạn, mình là Ly Các bạn đang lắng nghe Emily Baccarat Video đầu tiên mình đã chia sẻ với các bạn về việc mình bị lừa sang Campuchia như thế nào Thay vì chọn cách trốn tránh, mình đã quyết định đối mặt và chia sẻ những trải nghiệm của bản thân cũng như mánh khóe và tâm lý con bạc vì đâu mà anh chị em chơi bagat luôn thua đừng để sau mỗi phiên chơi anh chị em chỉ còn tay trắng khi cái tâm lý thua càng muốn gỡ mà càng gỡ thì lại càng thua nó cứ lặp đi lặp lại thành một vòng tròn luẩn quẩn mà anh chị em không thể thoát ra được với cái suy nghĩ không chơi lấy gì mà gỡ không gỡ lấy gì để trả nợ có đúng không chính cái tâm lý này trước đây đã khiến mình rơi xuống đáy vực thậm chí là suy đánh mất cả cuộc đời mình khi chỉ nghĩ đến việc kết thúc là hết với một đứa con gái thì chắc hẳn mọi người không thể tin được trước đây đã có thời điểm mình ăn được rất nhiều và cuối cùng lại thua hết sạch để rồi nợ nần chồng chất và để có được như ngày hôm nay mình đã phải trải qua những điều gì từ việc không đủ chỉ tiêu mình nghĩ ra cách tự đăng ký tài khoản lúc đầu cách này thật sự hiệu quả thời điểm đó mình chỉ nghĩ đơn giản để có đủ chỉ tiêu và nhận đủ lương nhưng rồi cuối cùng Mình đã bị cuốn vào nó Lúc nào mà không thể dứt ra được Ban đầu lúc mới chơi Mình kiếm được rất nhiều rồi mình lại tiếp tục lấy tiền đó lập thành những tài khoản khác nhau để không phải lo về áp lực công việc tiền của mình cũng bắt đầu dùng dình từ đó mình có thể ăn tiêu thoải mái gửi về quê hàng tháng cho bố mẹ và thậm chí còn mua được một mảnh đất nhỏ ở quê cũng nhờ cái cách tự đăng ký tự chơi mà chỉ tiêu công việc hàng tháng thuận lợi hơn mình được thưởng và được công ty tin tưởng sau vài tháng mình còn được thăng chức lên làm leader marketing và không cần phải lo việc kiếm khách tuy nhiên đổi lại lượng công việc gấp đôi gấp ba với khối lượng công việc chiếm hết thời gian mình cũng quên luôn hẳn việc kiếm thêm bằng cách chơi online kia nhưng rồi cái gì tới thì cũng tới mình vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó mình được off Ngồi ở phòng buồn chán Mà xui quỷ khiến thế nào Mà vào tài khoản trước đây Nổi hứng nhớ nghề cũ Mình nạp tiền vào chơi Và lần nạp này không hề may mắn như những lần trước Lần đầu nạp vui 10 triệu Mình chơi thua 10 triệu Nạp 20 triệu để lấy lại cả vốn lẫn lãi Kết quả như mọi người đều biết Mình thua sạch 20 triệu Đến lúc đó mình thực sự nóng rồi Bắt đầu ham gỡ nhưng nộp tới đâu mình thua hết tới đó và số tiền thua lên đến hơn 200 triệu là số tiền mình đã tích góp được trong tài khoản không cánh mà bay. Mình cay cú, không ăn, không ngủ, nghĩ cách làm sao để lấy lại. Với bước đệm ngày xưa, mình ăn được rất nhiều, nên cứ nghĩ mình là một người chơi giỏi. Với cái tâm lý đó, nó nôi thôi thúc mình, nên mình quyết định đi vay mượn. Và với chức vụ hiện tại, nên mình được mọi người tín nhiệm việc cho vay mượn rất dễ cho đến khi không vay mượn được nữa mình quyết định gọi về nhà và lừa bố mẹ thế chấp miếng đất đã mua trước đó cho ngân hàng rồi lấy tiền đó đập vào chơi nhưng càng nạp càng chơi càng thua số tiền mượn lên đến cả năm sáu trăm triệu chưa kể số tiền tích góp đã thua trước đó và cuối cùng số tiền mình cắm miếng đất cũng không cánh mà bay Người xưa thường hay nói kiếm củi 3 năm thu đốt 1 giờ quả không sai. Khoảng thời gian đó, mình rất là khủng hoảng. Từ một người có công ăn việc làm, có mức thu nhập cao so với nhiều người. Giờ mình trở thành tay, con người tay trắng lao vào cờ bạc như một con thiêu thân. Những ngày sau đó, mình đi làm như người mất hồn. Làm việc hết giờ, về nhà lại lao đầu vào chơi. Đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc cờ bạc vì ám ảnh cảnh nợ nần trùng chất mọi người thúc giục trả nợ vì không biết làm sao mình lên các diễn đàn trên các mạng xã hội và youtube để học hỏi tìm sự giúp đỡ hoàn cảnh lúc đó mình thực sự chơi vơi cần có sự giúp đỡ cũng có người hứa giúp mình chỉ cần mình nạp tiền vào là họ sẽ kéo thắng cho mình nhưng cuối cùng họ lại lừa và chơi hết có người còn bảo kéo thắng rồi và phải chuyển tiền cho họ thì họ mới trả tài khoản nhưng cuối cùng khi vào kiểm tra lịch sử họ đã chơi thua hoàn toàn có người thì dành tặng hết số tiền của mình để tặng cho Mick từ đó mình nhận ra họ chỉ đang lừa người lừa mình thêm vào đó việc gian lận chỉ tiêu cũng bị công ty phát hiện khi đang chơi với không biết làm thế nào và công việc chính máng nên mình đã bị công ty chuyển công việc qua một bộ phận khác nhưng có lẽ trong cái rủi đó lại là cái may của mình mình được giao công việc tới làm tại sòng bạc và chăm sóc hướng dẫn cho những người tới chơi một ngày không thể đếm xuể bao nhiêu người những vị khách đến đây cũng có người thua nhiều cũng có người thắng có cả những người dân việt nam từ đó mình bắt đầu để ý những vị khách thường xuyên tới chơi và ăn được nhiều bắt đầu làm thân nhưng chỉ dám lén lút vì tính chất của casino là nghiêm cấm, nhân viên không được trao đổi và liên lạc với khách hàng để làm việc riêng. Nhưng lúc đó mọi người cũng hiểu, mình không còn được tỉnh táo mà suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ làm sao có thể liên lạc được với những vị khách ấy để bắt chuyện và học hỏi cách chơi. Qua một vài thời gian nói chuyện, thì vị khách này cũng rất cởi mở mình được biết anh làm cho công ty bất động sản nên được đi đây đi đó rất nhiều và kinh nghiệm chơi của anh cũng rất dày dặn. Sau mình cũng có chia sẻ và kể cho anh nghe những khó khăn mình đang gặp phải. Thì ngạc nhiên anh cũng có chơi trên các trang web và được biết anh chơi trên các trang web còn ăn được nhiều hơn ở sòng nên mình đã xin kinh nghiệm từ anh. Anh cũng thương hoàn cảnh mình nên biết gì đều chỉ cho mình. Từ những chia sẻ của anh, mình nhận thấy mình là một cái thua cuộc cái thua cuộc thảm hại biết bao nhiêu người thất bại không phải bởi vì họ không hiểu nghiệp vụ mà là không thể khống chế được cảm xúc bản thân rồi phóng túng dục vọng không ngừng không phải không biết nắm giữ tài sản mà là không kiểm soát nổi chính mình và từ đó mình kiềm chế bản thân không còn lao đầu vào chơi không điểm dừng và cùng với sự chỉ dạy của anh với những phương pháp chơi cách vào cầu vào bàn như thế nào cho phù hợp và cách quản lý vốn hiệu quả và điều quan trọng anh luôn nhắc mình làm sao để sau mỗi phiên chơi lãi ít hay lãi nhiều miễn là có lãi có lãi đã là người chiến thắng chiến thắng chính mình là đã chiến thắng nhà cái rồi để dẫn dắt cho tiêu đề của video thì mình mong muốn sẽ là người dẫn dắt đồng hành cũng là nơi tâm sự cho những bạn đang thua tha xa bờ đang mất phương hướng mà không biết điểm dừng mình hứa không giúp mọi người 100% nhưng ít nhất với những gì mình biết và kinh nghiệm của mình thì mình sẽ giúp mọi người đến 7 80% và không lấy bất kỳ phí gì từ mọi người. Thì video của mình cũng khá dài. Mình đã chia sẻ với mọi người quá trình mình tìm lại chính mình trong thế giới này và mình muốn chia sẻ những điều tích cực đến với mọi người. Mình làm được thì chắc chắn mọi người cũng sẽ làm được. Chúc mọi người thành công ở trên con đường tìm lại chính bản thân mình. Ở video sau, mình sẽ lan tỏa kinh nghiệm tích cực cũng như chia sẻ cho mọi người phương pháp và hướng đi như thế nào là đúng mà mình đã học được từ anh. Chúc mọi người thành công